Hello mọi người, xin chào mọi người Hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu một nguồn ăn rất là thơm ngon bổ dưỡng để chúc mừng năm mới nha mọi người nha Đó là món hào chiên trứng rất thơm ngon bổ dưỡng nha cả nhà ơi Nào cùng với mình nha Để thực hiện món hào chiên trứng này rất là đơn giản chúng ta sẽ có nguyên liệu đó là hào các bạn nha mình sử dụng từ 100 đến 200 gram các bạn nha hào tươi to thì lúc mà mình lên đó, nấu nó ăn nó thành ngon các bạn nha chiên cũng vậy đó mình sẽ có bột năng với à, nước mà 50 lít để mình trộn chung với các bạn đang chung với trứng đó. trứng thì mình sẽ có là năm trái các bạn nha trứng gà rồi ngoài ra chúng ta sẽ có dầu ăn 30 ml để trộn chung với à, phần trứng nước các bạn rồi 30 lít lát mình sẽ chiên nha đó và chúng ta sẽ có hành lá là 30 gram các bạn nha đó. và tỏi 10 gram cũng như hành tím cũng là 10 gram các bạn nha rồi gia vị chúng ta sẽ có tiêu các bạn đó, mình cho ít ờ, khoảng 1 2 gram các bạn nha và nước mắm 5 ml và nước tương 50 5 ml các bạn nha 5 ml đó rồi rất là gia vị rất là nhẹ nhàng không có đậm đà như của mình đâu các bạn thì ờ, trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu khử giữ tanh cái mùi của hạt bạn nha chúng ta sẽ cho nước khoảng cỡ 100 200 ml nước và một chút rượu các bạn Đó. khoảng cỡ 10 20 ml rượu rồi chúng ta ngâm 15 phút nha sau đó 15 phút chúng ta sẽ bắt đầu xả tràn qua nước các bạn nha Đó, xả khoảng cỡ 10 15 phút là hạt sẽ không còn mùi tanh nữa mùi hôi nữa nó bớt hết mùi cái mùi tanh đó các bạn đó, khi mà chiên trứng á nó nồng mùi với lại cái nếu các bạn mà mua hào tươi á thì mình chỉ cần ngâm khoảng 50 phút thôi xả như vậy thì vì nó không có tanh trường hợp là mình là mua hào mình để lâu quá thôi rồi tiếp tục nha các bạn thì nguyên liệu là bột năng các bạn mình sẽ trộn mình sẽ khuấy đều với cái nước các bạn nha sau khi khuấy đều nước thì mình sẽ đập trứng gà ra và mình sẽ trộn chung à, trứng gà với nước mắm tương tiêu và dầu ăn à, mình, sẽ khuấy đều trứng gà nữa các bạn nha để cái trứng gà nó được uh, hòa chung với gia vị á à, nó làm là thì cái món uh, chiên trứng này á, đặc, cái đặc trưng của nó là xuất phát từ mấy nước uh, Singapore Mã Lai cũng như gốc hoa nên nó có dầu mỡ khá nhiều và nó không đậm đà như của mình các bạn nha nó không dùng bột đen bột ngọt đường nó các bạn thấy không dùng nước mắm tươi thì à, mình sẽ à, đập trứng gà ra và mình sẽ trộn chung khuấy đều lên các bạn nha Đó. thì tỷ lệ các bạn thấy không năm trứng gà tương đương với à, một đến hai lạng hào đó mình muốn cho hào gì thì cho nhiều vô nếu không mình bớt hào lại các bạn nha đó là về món này mà nếu mà kinh doanh thì các bạn hay là các bạn à, có thể lựa là hồ nhỏ gì đó tiêu chi phí còn nếu mà đã gia đình các bạn có thể dùng con hồ lớn nó tươi hơn rồi bây giờ mình bắt chả nóng mình chuẩn bị chế biến hạt đây các bạn ơi đầu tiên mình sẽ cho chả nóng và mình cho dầu nóng vào các bạn nha rồi dầu nóng rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu phi thơm hành và tỏi đó hầu như những cái bài mình giới thiệu các bạn hầu như là những bước nó tương tự nhau những bước mà gọi là phi thơm thì nó tương tự nhau hết các bạn rồi tiếp theo sau khi mà hành tỏi được thơm khi thơm rồi dậy mùa rồi thì chúng ta sẽ làm gì các bạn nhỉ đó chính là chúng ta sẽ bắt đầu xào hào cho nó săn lại các bạn nha đó vì hào nó sẽ khá là mềm phải xào cho nó cái lớp ngoài nó săn lại dai đó mình cắn một cái ở ngoài dai bên trong nó vẫn mới béo đó nó mới ngon các bạn nha đó. cũng là một cách để mình ờ, à, tuyệt chung luôn các bạn đó thì các bạn xào khoảng cỡ 15 tới 20 giây các bạn nha đủ rồi rồi sau đó mình sẽ bắt đầu cho trứng vào các bạn nha đó, các bạn thấy không, hào rất là tươi và thơm và to thấy không ăn ngon các bạn ơi nếu hàng này các bạn mua ở chợ nó sẽ tươi hơn là mua siêu thị siêu thị nó nó ngân hàng nó khá là nhỏ mua to như ở chợ của mình hôm nào có tiền nữa thì có thể mua hào hào đá đó, đó mình từ nãy về mình tự làm luôn thì đó là quá ngon luôn quá tươi luôn rồi à, bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây đó là chúng ta sẽ đổ trứng dẹp ngày tết mà ăn món này thì quá chuẩn các bạn ơi vừa béo vừa thơm vừa dinh dưỡng để cho mừng một năm mới mà ăn một món dinh dưỡng này nguyên năm các bạn sẽ được đầy đủ à, tiền tài đó, ờ, ấm no hạnh phúc đúng không trứng mà đó, là làm những làm những cái gì mà nó uh, thơm ngon bổ dưỡng ngọt ngọt thì nó sẽ tốt vi năng các bạn nha rồi giờ chuẩn bị gần xong các bạn mình một với các bạn hãy chia ấm lai giòn bên dưới mình lật mặt lại hai các bạn hãy áp chảo xuống cho nó nóng từ nó chín các bạn nha mình cho một hai cái cái nào cũng được các bạn nha đó, bạn nào muốn đẹp thì có thể áp chảo cho nó giữ nguyên cái cái ờ, cái hình dạng của cái trứng luôn các bạn tại khi mình lật á hoặc là không đều sẽ không có được tươi nó không có được giữ nguyên hình dáng nữa không có đẹp các bạn nha rồi trước khi mà áp chảo mình sẽ cho cái à, hành vào các bạn nha rồi mình lấy chảo mình lại đắp lại thêm 3 5 phút là chúng ta sẽ có món trứng rất nhanh gọn các bạn thấy không chưa tới 10 phút là chúng ta có món món ăn rất là nhanh rồi các bạn thì tiện nha tết chỉ cần vậy thôi là đủ các bạn ơi và đây là thành quả cả nhà cùng mình tất nhiên nó đẹp chưa trứng đã chín bên trong và bên ngoài và đây chính là thành quả nè cả nhà ơi ngon không ngon không bên các cái nhóm bánh pizza các bạn nhiên đó, à, các làm bốn phần nhỏ mình sẽ xếp lên nhìn cho nó đẹp mắt rồi mình sẽ trang trí thêm một cọng ngò lý nữa đó, và cái này khá là chấm kèm với nước tương hoặc tương ớt các bạn nha ăn rất là ngon luôn đó nha trời ơi bạn nào muốn có năng lượng tích cực trong đầu năm thì hãy làm cái món hàng trứng này để bổ sung năng lượng nha à, rất là tốt sức khỏe rồi các bạn ơi chỉ mất 5 10 phút thôi chúng ta đã có món hào cho trứng nước tuyệt vời rất ngon và thơm cả nhà nhé còn chờ gì nữa mà không nhanh đi vào bếp nào cả nhà ơi thấy chưa đầu năm chỉ cần 5 phút thôi cả nhà nhé rồi chúc cả nhà một năm mới bạn sự như ý án khá hình vượng và thành công trong việc mỹ mãn trong tình yêu nhé hẹn gặp cả nhà ở những clip sau nha nhớ đừng quên những like share và đăng ký để ủng hộ viên kết ra nhiều sản phẩm mới nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye yêu nhà nhiều happy new year